thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Đức Khuê cũng như là Ngọc Lan để chúng ta đến gõ cửa thăm nhà bác huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đi thôi. Ở trong đây ha anh. Trong cái ngõ nhỏ ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó à, <laughs> nhà bác đây nhà bác rồi. đây à, bây giờ mình sẽ bấm chuông anh ơi phọc mát của chương trình là gõ cửa đó anh bây à, gõ, gõ cửa, cửa trước cái đã ô thế à cốc cốc cốc cốc cốc cốc À, đây rồi, bác Trung ở nhà rồi. Vâng. Em chào bác Trung. Dạ, à. chào bác ạ. À. Chào. Dạ. được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. À, bác Trung ạ, à, hôm nay chương trình gõ cửa thăm nhà muốn đến à, thăm nhà bác, à, gặp hai bác và đến muốn trò chuyện để cho khán giả của chương trình biết tất cả những cái uh, sinh hoạt của một uh, huấn luyện viên rất nổi tiếng không những uh, về uh, bóng đá của nam mà còn rất là mát tay trong cái đội tuyển bóng đá nữ dạ. của quốc gia đấy ờ, nhà tôi thì là ngõ nhỏ đấy, phố nhỏ nhà dạ. tôi ở đó và hiện tại thì ờ, chúng tôi ở đây thì là chỉ có hai ông bà thôi à yeah. Dạ. Dạ. tôi có hai ờ, đứa con đều là con trai thế và có ba đứa cháu nội và số trẻ nó thích ở riêng nó không muốn ở chung với bố mẹ thế nên thành ra là thu mình cũng chiều trong cái thời gian này năm nay thì tôi cũng hơi rảnh rỗi một chút Thế cũng như ông Bắc Hàng Sơ ấy, thì là tất cả các cái thể thao trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều dừng hết và dạ, cái dịch Covid dạ. đúng rồi. Đấy, Covid 19 mặc dù có những cái thời gian mà rảnh rỗi đấy thì là à, tôi cũng ôn luyện lại những cái những cái cái cái bài tập để mà chuẩn bị áp dụng cho tất cả vận động viên chúng ta thực hiện một mặt nữa thì hiện nay các cháu các bạn ấy đang đá giải và. thì vâng. tôi phải đi theo dõi tuyển chọn và chuẩn bị lập danh sách để cuối năm này chúng ta tập trung đội tuyển bóng đá nữ à, năm nay ờ, có một cái giải U19 nữ và rồi vâng. cũng đã thi đấu à, trước khi cái dịch Covid-19 ờ, ờ, nó xảy ra lần thứ hai thì các cháu đá thì tôi cũng đã đi tuyển chọn yeah. và năm nay phải nói là tôi cũng bật mí với mọi người cái là năm nay sẽ có nhiều cái gương mặt trẻ nữ xuất sắc và tôi sẽ quyết định tôi gọi lên mời lên chúng ta chuẩn bị không những trước mắt và lâu dài cho bóng đá nữ Việt Nam cái thứ nhất là sang năm chúng ta chuẩn bị cho cái SEA Games tại tổ chức tại Việt Nam cũng như là à, cái mong muốn của người hâm mộ cũng như của các lãnh đạo và ngay thậm chí của bản thân tôi cũng như các bạn ấy làm sao phân đấu để làm thế nào chúng ta lọt được vào đến bóng đá nữ World Cup thế giới. Wow. Thế và ngoài cái thời gian mà rảnh rỗi như vậy thì à, tôi còn cái thú đi câu cũng một tuần một lần hoặc là hai tuần một lần tôi đi câu. Đi ra đến hồ thì đầu óc có thanh thản lắm chỉ nhìn cái phao nó có động đậy hay không à, <laughs> à theo dõi như vậy vâng. đấy cũng là một môn thể thao để chúng ta rèn luyện kiên trì cái tính kiên trì của mỗi người à. À, bác ơi cho con hỏi là bình thường mà bác trai đi nhiều như vậy thì chắc có lẽ là bác gái chỉ ăn cơm một mình thôi phải không ạ ừ, bây giờ ấy thì là đúng là là là phải có trong tình trạng là đúng ăn cơm một mình buổi buổi trưa yeah. Dạ. thế còn chiều nếu mà cháu. Ờ, các cháu thì nó về dạ. ví dụ như ông mà đi vắng á thì là con với cháu thì buổi chiều nó lại về dạ sở dĩ mà con hỏi lái qua cái chuyện ăn cơm á là tại vì chương trình của tụi con á là ờ, tới nhà của một nhân vật nào đó thì hay xin ăn cơm cá ờ, à? dạ, dạ, hai bác sẵn sàng luôn bình thường á là bác gái sẽ là người chuẩn bị bữa cơm nhưng mà con nghĩ là lâu lâu thì bác mới được ở nhà cho nên là thôi hôm nay hai người ờ, đàn ông phục vụ cho hai người phụ nữ đi đặc biệt đấy dạ, đặc Hoài bác mua gà. Mua gà. Ừ, ừ mua con gà. Đây, đi, về mình gà ờ, đây. làm ờ, nấu gì bác nhỉ? Có lẽ nấu miến. Ừ, nấu miến đúng không? Miến gà. Dạ, miến gà vừa nhanh lại vừa rất là đặc sản của của người Bắc mình. Người Bắc. À! Ôi Không, dạ. thế này nha, bác ơi, bác ừ. Trung ơi Bây vâng. giờ thế này mà để hai bác cháu mình đánh vật với nhau là phải dạ, làm lông, làm nước thì chết à Mình và bác Trung sẽ mua con gà này Và nhờ bạn vào trong kia bạn làm làm lông rồi mổ sạch cho mình nghe được không nghe chừng là cái uh, việc đi chợ là cũng không đơn giản gì đâu bác Trung ạ à. đấy à đấy đấy nhanh quá mà rất là cảm ơn cái ờ, uh, tiền gửi sau nhá cho cho cho, uh, cho nợ nhá rồi, rồi chương trình sẽ gửi sau nhé. rồi cảm ơn bác ơi bác bình thường bác bác trai là thích ăn món gì bác bác trai thì dạ. thích ăn gà với cá với lại nhiều rau dạ thí dụ mà mỗi lần mà bác chung đi xa như vậy á thì những lúc mà mình bị bệnh á rồi rồi rồi mình phải làm sao bác tuổi thân lắm á kể ra thì cũng đúng thế đấy đúng dạ. tâm lý ai cũng thế thế nhưng mà nói vì công việc thì thì bác trai phải đi vắng cho nên là thôi bác ở nhà bác cũng có bác cũng cố gắng khắc phục ở bên cạnh bác thì cũng còn có ông bà đồn ngoại đỡ cho còn có cả các bác nữa dạ. các cô chứ không phải riêng ngày xưa thì thì bác cũng chưa ở riêng thế ở cùng bác ơi em ờ, cũng rất là mê bóng đá mà từ hồi nhỏ tuổi thơ của tôi thì là có lẽ là suốt ngày là bóng đá thôi à. tại vì tôi sinh ra và lớn lên ở ngay sân vận động hàng đấy Hà Nội. Thế mẹ tôi thì lại làm ở sân vận động và vâng. Hà Nội. Chính vì nhà tôi ở gần đó cho nên là tôi cũng đam mê với quả bóng từ đó. Từ năm 1957 tôi đã đã đã thích quả bóng rồi. Từ lúc ấy với là là 8 tuổi ngày xưa gọi chơi bóng đường phố cũng đòn roi cũng bị đánh vì suốt ngày ham mê quả bóng <laughs> mà quên mất cái cái cái, cái, cái gia đình Đấy, học hành thì vẫn phải đi thôi dạ. nhưng mà thí dụ cơm là nấu muộn <laughs> à, ông bố về là đi làm về mà không có cơm ăn đúng giờ dạ. thì là lại bị đòn <laughs> đấy cũng chính từ đó là đến bây giờ thì tôi lại trở thành một huấn luyện viên dạ. và sau đó bác có vào một cái câu lạc bộ nào? Ờ, ngày xưa thì là tôi được ờ, tuyển chọn ở cái trường hệ văn hóa thể dục thể thao à. ở Từ Sơn Bắc ờ, Bắc Ninh bây giờ đấy. Vâng. Sau đó thì là Ừ, ờ, cái cái cái cái hệ văn hóa đó giải tán. Và vâng. tại vì ờ, thời chiến tranh có là chiến tranh năm sáu bảy sáu tám vâng. đấy thì chúng tôi lại chuyển sang học đại học thể dục thể thao. Và vâng. và học xong thì là 4 năm học đại học thì đến năm 1971 thì tôi tốt nghiệp. Thế và nhưng mà tôi vẫn còn cái khả năng bóng đá thì là ờ, hồi là ông Bùi Nghẽn dạ. là một cái danh thủ của bóng đá của chúng ta thì ông ấy làm đội bóng đá CK dạ. ông ấy rất muốn là tôi về đây đá dạ. thì ông ấy có đến nói với mẹ tôi thế thì uh, bà già tôi cũng đồng ý dạ. à, tại vì lúc ấy bà già tôi đang làm ở sân vận động hàng đẫy Hà Nội dạ. và thi đấu cũng, cũng được 3 năm thì uh, sinh nghiệp đóng CK giải tán dạ. thì tôi lại quay sang tập của đường sắt thi đấu tiếp tục cho đến năm 1983 thì là tôi uh, nghỉ thi đấu và làm công tác huấn luyện đến bây giờ cả đời ờ, gắn bó với sự nghiệp thể thao bóng đá nước vâng, nhà và, vâng. và cũng rất là mắt tay Ờ, nói chung là ờ, tôi không không không ờ, đặt nặng về vấn đề thành tích đâu đâu mình chỉ có cái sự đam mê đúng ạ. và và có cái quyết tâm nhưng mà trong một cái đầu suy nghĩ lúc nào cũng làm thế nào để cho bóng đá Việt Nam phát triển à. để bằng với mọi đất nước Đúng trên thế giới này trong thâm tâm tôi lúc nào cũng mong muốn là ngoài cái đội tuyển bóng đá nam ấy bóng đá nữ chúng ta tới đây làm thế nào có góp mặt được trong cái bóng đá World Cup thế giới đấy là cái cái thành công nhất và cái ý nguyện nhất của tôi vâng đấy là cũng là điều mong muốn của các cái ờ, người hâm mộ và bóng đá nước nhà và cái năm 2017 là lúc đó là bắc Trung đang dẫn dắt đội tuyển nữ thế mà ờ, thì được liên đoàn bóng đá mời làm huấn luyện viên trưởng của bóng đá nam thì tại sao mà bác lại nhận lời à, để dẫn dắt đội tuyển nam trong cái thời kỳ đó mà cái thời kỳ đó cũng là rất là khó khăn đối với bóng đá nam Thế ờ, đây là cũng như là một cái kỷ niệm nhỏ của mình thôi vâng. à, tức là sau cái SEA Games 2017 tại Malaysia thì đội tuyển bóng đá nữ của chúng tôi lại tiếp tục đạt cái giành cái huy chương vàng à. Thế và thì lúc ấy thì bóng đá nam chúng ta lại không đạt được khi mà từ Malaysia trở về vừa với chiến ướt chân giáo quay trở về Việt Nam ấy thì ờ, trong đầu thì tôi cũng đã ý định là sẽ đưa gia đình đi à, nghỉ mát thì là vừa mới về tới ờ, Hà Nội thôi thì lại ờ, được cái cái cái điện thoại của anh Lê Hùng Dũng lúc ấy là anh Lê Hùng Dũng là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và anh Trần Quốc Tuấn là phó chủ tịch thì là có gọi điện cho tôi thì là tôi nghe thì anh Lê Hùng Dũng có nói thế này anh ơi hiện nay là anh ờ, Nguyễn Hữu Thắng à. thì ờ, làm cái đội tuyển bóng đá nam của chúng ta đã từ chức xin từ chức rồi thế và chúng ta chuẩn bị tiếp hai cái trận đấu với Campuchia đấy trong cái ờ, Asian Cup để nếu chúng ta giành được cái thắng lợi trong những cái trận đấu này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào vòng chung kết đấy mà nếu mà hai cái trận đấu này mà không không không có thành tích ấy thì thì rất là gay go bóng đá nam à, chúng tôi đã điểm lại tất cả các gương mặt mà chỉ có anh làm được cái việc đó thế tôi gọi điện cho anh để tôi ờ, nói với anh cái việc đó đây không phải là chúng tôi phân công dạ. mà chúng tôi muốn mời anh làm thế ờ, lúc ấy nói thật là tôi suy nghĩ lắm thế dạ. tại vì thứ nhất là mình vừa với hoàn thành nhiệm vụ bóng đá nữ thế và có thành tích rồi nếu làm tiếp hai trận đấy của đội nam đá với Campuchia và lúc ấy tôi muốn nói là đội Campuchia đấy rất là mạnh cái thứ nhất đấy là người ta hòa với đội tuyển Trung Quốc ngay tại đất nước Trung Quốc và chỉ thua đội tuyển bóng đá Nhật Bản không một thôi đấy, thì đấy là một cái mà tôi suy nghĩ lắm tôi không sợ thành tích nhưng mà nếu mà làm được tốt thì không sao nếu là làm không tốt đấy thì nó lại nó trở thành một cái cái cái điểm tập trung để cho mọi người nó rất là nhạy cảm thế và ông này tham lam vừa mới thành công xong bây giờ lại nhảy vào muốn làm bóng đá nam nhưng sau một thời gian ờ, tôi cũng đã suy nghĩ rất là khó khăn tôi đã gạt hết tất cả mọi thứ để để nhận nhiệm vụ thế và khi mà tôi nhận cái thì trong đầu óc tôi cũng đã phát thảo ra là bây giờ cần tập hợp những ai lấy là những ai lên thế và trong đó có trường hợp của anh Đức thì tôi quyết định từ gọi điện riêng cho anh Đức tôi mời và anh Đức cũng như tôi và bố để cho con suy nghĩ một chút con trả lời bố tức là những cái tình cảm của bố con với nhau thì anh đức sau một thời gian này cũng là gọi điện cho tôi bảo con đồng ý lên với bố đấy đấy là một cái tôi thấy là cũng là cái sự hy sinh rất lớn lao đấy của cá nhân để mà cho đội tuyển bóng đá việt nam chúng ta kết quả hai cái trận đấu cái trận đấu gay go nhất của chúng ta đá với campuchia tại cái đông minh ấy mà chúng ta lại giành được lợi hai bộ và vâng, và kết quả chúng ta thắng hai một lại chính là do là do hải và vâng, ờ, uh, lúc ấy thì tôi đánh giá rất là cao rồi Đấy, ờ, nhưng mà chưa nổi như bây giờ Đấy. Vâng. mình người rất thấp chứ mà lại đánh đầu ghi bàn đá <laughs> và vâng, được về chúng ta thắng lại rất tiếp tục năm không và trên khán đài người ông bắc hồ sơ ngồi xem theo dõi thì và khi mà hết trận đấu thì bắc hồ sơ có xuống để cũng bắt tay Đấy, và chúc mừng tôi hứa là đi du lịch mà lại không thực hiện được lời hứa đó thì bác gái ở nhà có phiền buồn gì không ạ? Tôi và nhà tôi cũng đều quen cái việc ấy. Tôi cũng đã nói chuyện ấy với vợ con để, để vợ con hiểu đây là cái nhiệm vụ chung của cả nước và cái bóng đá của cả nước nếu mình làm tốt đấy thì không sao nếu mình làm không tốt thì rất nhiều ấy vợ con rồi các cháu cũng nghe và tôi sẽ, cố gắng là ờ, ông rồi là bố rồi anh sẽ bù cho một cái ờ, dịp khác cuối cùng là ờ, cũng thoải mái lúc đầu chắc là cũng khó chịu dạ. lúc <laughs> đầu vâng. khó chịu Ờ, bác ơi, nếu mà nói riêng về bác Mai Đức Chung á, thì là bác đã quá thành công trong sự nghiệp rồi Mà con sẽ hỏi về tình cảm của hai bác là ngày xưa lúc mà hai bác yêu nhau là nó có nhiều cái trắc trở không bác tại vì con được biết là bác ngày xưa là bác rất là tiểu thư nè có nhà giàu nè nhưng mà lại ờ, mình lại đồng ý mình quen một cái anh chàng cầu thủ đá banh như vậy á thì thì có được cái sự ủng hộ của gia đình không bác thật đầu thì ờ, mới quen thì có lẽ là cũng không được thuận lợi lắm nhưng mà sau này thì thì thì tức là ông bà tiếp xúc ấy thì thấy là tính tình của của của bác nói chung là nói chung là ngoan dạ ngoan rất là ngoan hiền lành thế cho nên là rồi hai ông bà cũng đồng ý nhưng mà chỉ đúng ra cũng suy nghĩ rất là nhiều bởi vì ngày xưa theo cái nghiệp bóng đá thì phải vắng nhà dạ, xa nhà thế cho nên là cũng, cũng hơi ngại đấy thế nhưng mà dù vì là cũng hiểu nhau hiểu cái đam mê của của của bác trai thì cho nên là bác cũng <laughs> từ từ, từ từ rồi mình đồng ý vâng. mỗi lần bác về á bác Chung đã bù đắp bằng cách nào ạ khi mà về nhà thì gần như là bác cái toàn tâm toàn ý cho việc gia đình yeah. Dạ. bố mẹ vợ con chứ còn bác cũng không không không chơi bời ngày xưa gì có chuyện đi chơi nọ chỗ nọ chỗ kia hoặc là làm những cái công việc ừ, ừ, cho bố mẹ ví dụ như sửa nhà cửa bác ơi nhưng mà con nói thiệt á con cái này là con hỏi thiệt là có khi nào mà bác cảm thấy chạnh lòng không khi mà chứ. cái cuộc sống của mình lẻ thôi dạ nghĩ là buồn thôi chứ còn mình cũng không mình cố gắng mình khắc phục thôi chứ mình cũng nghĩ là mình thôi mình sức được không thể nào mà bởi vì là đã nghĩ yêu nhau và dạ. đi đến đi cùng với nhau rồi thì mình phải khắc phục cái mối quan hệ giữa ờ, bác Mai Đức Trung và ông ờ, Park ờ, Hang Seo rất là thân thiết à, ví dụ như là cái trận mà em xem ở SEA Games vừa rồi ở vâng. nước ngoài đấy thì là bác đã đến chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ vâng. trước khi mà đội tuyển bóng đá nam đá trận vâng. sau ông ấy coi tôi như là anh cả khi kỳ SEA Games đấy có tôi này ông Bắc Hằng Sơ này và anh Hùng của à, chủ tịch thang quảng ninh và anh làm trưởng đoàn đội bóng đá nữ đấy thì có ngồi nói chuyện với nhau thế và uh, tức ông ý ông bắc bằng sơ ông ấy nói là ông trung sẽ là anh cả tôi là anh hai à. thế và ông hùng của à, chủ tịch quảng ninh sẽ là người thứ ba tức là em thứ ba thế và ông không có phân công anh hùng là phải chăm lo sức khỏe của ngoan cả <laughs> đấy, tại vì tôi là người lớn, lớn tuổi, tuổi và vâng. thì đó là những cái gắn kết mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Vâng. đây là tôi tôi cũng muốn kể để Đức Khuê biết Và. Vâng. Ờ, trong cái sinh hoạt bóng đá ấy, thì ở ờ, ờ, cung Bắc Sơ ấy, những cái trận đấu nào của đội tuyển bóng đá nữ ấy, thì ông cũng đều ra xem Đấy. và cổ vũ tức là một cái con người rất là tình cảm thế, thế ngoài cái ở SEA Games ấy, thì ông đã ủng hộ trực tiếp rồi ông đã ra sân rồi là cổ vũ trực tiếp rồi thì vừa qua như chúng tôi sang đất nước của ông ấy thi đấu cái à. vòng à, playoff à. của Olympic Tokyo đấy vâng. thì à, ông ấy có hỗ trợ tức là mình nói là tài trợ cho đội tuyển nữ rất là nhiều vâng. từ cái ăn ở khách sạn à. rồi ông ấy uh, ủng hộ sâm cho à. đôi nữ <laughs> à. đấy. đấy thế là bác trung là có ba cháu nội rồi à. thế là à. có đứa nào năng khiếu giống ông không ờ, ông ờ, nội có cháu uh, út đấy à cháu út à cháu vâng à, con trai con trai à. hai đứa cháu nội con gái đầu là con gái và cháu thứ ba là con trai à. cũng thích bóng đá lắm bà đều biết nhà bác trung tình cảm lắm nha đi công tác hay là đi huấn luyện viên vâng. các đội hoặc đi tập huấn hoặc là đi dự các cái giải thường wow. Vâng. xuyên là gọi điện về nhà cho bác gái wow. Vâng. à, ờ, tôi gọi lời đầu tiên tôi gọi về cho bà xã cho vợ tôi để tôi chia sẻ những niềm vui và ở nhà cũng ra vô tiến khi thấy vô địch thì cũng sướng cũng uh, ờ, gieo lên thì là tôi cũng báo cáo ờ, cũng báo là đã xong tức là xong trận đấu và đã vô địch rồi thì vợ tôi rất là sung sướng cùng hòa chung với cảm xúc mình nói vui một chút thôi tức là ừ, ờ, đi phải báo cáo <laughs> à, à? đấy, đấy để cho bà nhà bà yên tâm tại vì uh, gia đình có một người đi xa thì luôn luôn lúc nào lo nghĩ à. đấy thời kỳ ngày xưa là không có điện thoại như bây giờ vâng vâng thế thì kỳ ngày xưa thì tôi vẫn đang là đang là vận động viên đang thi đấu của đội tập cùng sắt vâng. thế và viết thư phải một tuần một tuần mới chuyển được về nhà Đúng về vậy. nhà mới nhận được đấy là một cái sợi dây nối tình cảm giữa giữa gia đình trong gia đình với nhau vâng à, ở đây thì con thấy à, đây là tấm hình cưới đúng không ạ hình cưới của dạ à đây. còn đây là cái đây là thơ ừ. thì ra là ngày xưa bác chung ờ, <laughs> tán tỉnh bác gái là bằng những cái lá thơ tay này như phải không bác đúng rồi à, quý vị ơi đây là những cái tư liệu rất là quý à, đây là tấm hình cưới của à, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Trung cùng với à, phu nhân của mình này <laughs> còn đây là trên tay Lan cầm một cái gọi là bằng chứng tình yêu bây giờ con có thể xin phép bác được con được uh, sờ vào nó hay không <laughs> lan rất là thích những cái điều này thưa quý vị đây là là việc là thư của bác đấy bác trung gửi về đây này em và minh hưng thân yêu sáng mai anh hạng về sài gòn rồi ra hà nội đột xuất vì đội lại tiếp tục được vào vòng 2 anh tranh thủ viết mấy dòng gửi cho em và minh hưng anh vẫn khỏe vào vòng 2 đội ở lại luôn trong này thi đấu tiếp tục 3 trận nữa là vào ngày 22 tháng 4, 25 và 29 tháng 4 thì kết thúc em cứ yên tâm đừng lo lắng gì cho anh nhé ở nhà thì cố gắng giữ sức khỏe chắc bây giờ thì ở Hà Nội cũng đã bắt đầu mùa nắng rồi thay đổi thời tiết nên chú ý cho Minh Hưng em nhé anh ra chắc em và Minh Hưng cũng đã xong một năm học rồi nhỉ anh gửi anh Hằng <laughs> hai hai trăm hai trăm ngàn to lắm hai trăm ngàn ra để em ờ, ờ, tiêu anh tạm dừng bút chúc em và minh hưng luôn khỏe vui và ngày nhiều may mắn nhớ gửi thư vào cho anh nhé trời ơi cái lá thư này là được gửi vào năm nào bác nhớ không ạ năm tám mươi mốt tám hai gì đấy năm tám mốt tám hai thì lúc đó hai trăm ngàn là rất nhiều ạ ôi nếu như mà bác trai như thế này á, thì bác gái hoàn toàn yên tâm là đúng rồi lúc nào cũng có cái lòng hướng về gia đình hết và làm nhiêu tiền gửi về hết cho gia đình không có xài nha mọi người ơi có xài nhưng mà ít thôi dạ ngày xưa là mỗi lần cua nhau là chắc bác trai cũng hay viết thư gửi cho bác lắm đúng không bây giờ thì bác cũng ừ, gửi qua điện thoại rồi gửi qua điện thoại hả ừ. chứ không còn viết thư nữa hả bác bây giờ bác lười <laughs> bây giờ Chúng đi kể cả đi đâu đi nước nào cũng thế gọi dạ. trực tiếp nhìn hình luôn rồi ừ, thì dạ. nên bây giờ bác cứ gọi luôn đấy cũng đến giờ anh em mình về ăn thưởng thức ạ vâng vâng gà đây là bác Trung đi đi chợ ạ. Thế còn rau là em mua ạ. <laughs> bác Chung ơi, thế ở nhà có ờ, bác có thường hay phụ ờ, bác Uyển về chuyện ờ, bếp nút hay là chợ búa này không ạ? À? Lúc nào đi vắng thì thì không không thể làm được, không giúp được nhưng mà ở nhà thì cũng phụ giúp. Thế thỉnh thoảng cũng đi chợ rửa qua siêu thị mua giỏi đó. chúng ta siêu thị để dạ thôi con mời cả nhà bác Chung ơi à, thế mỗi lần mà bác đi xa như vậy á thì cái sự lo lắng của bác khi mà hướng về gia đình đó, thì là lo về cái mặt nào nhiều nhất đầu tiên ấy, cũng lo về sức khỏe ờ, tôi thì cũng hay đi xa rồi Đấy, thế là thành ra là luôn luôn là nghĩ về gia đình thế vợ con lại cũng mà nghĩ về mình và dạ. đấy đấy thì là thành đi đến nơi là phải gọi điện về ngay trước thì là không có điện thoại thì viết thư sau một tuần mới nhận được nhưng dạ. bây giờ có điện thoại thì nó nhanh chóng hơn và vâng. vâng ngày xưa mình sống có trách nhiệm gia đình lắm tức là khi mà thấy tức là tận mắt thấy hình ảnh vợ con ở nhà bé ờ, còn phải đi làm thế đi xe đạp phải đèo hai đứa nhỏ là xong lúc nào cũng tất bật đấy ngoài cái việc ở trường xong lại nhanh nhanh chóng chóng về cơm nước lo cho con cái thế thành ra là cũng rất là bận bịu và mình đi xa mình cũng biết cái hoàn cảnh đó mình rất thương và rất thương ờ, vợ thương con Đấy, thì có những cái lúc mà uh, mình ở nhà có thời gian là khi không thi đấu nữa ở nhà một hai ngày thì cũng sung phong đi chợ rồi cơm nước cho vợ ở nhà bớt đi phần nào nó vất vả một chút như vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi phải không bác bác ơi hồi nãy con bước vô nhà con thấy nhà mình không có thấy ờ, bác trưng bày những cái huy chương những cái thành tích mà mình đạt được á vậy thì không biết là mình để đâu hả bác à, um, cái thứ nhất là cũng uh, xin lỗi Đức Huy với lại Ngọc Lan một chút nhà thì nó cũng chặt nó không có điều kiện để trưng bày hết được tất cả thế còn là huy chương các thứ mà những cái thành tích được thì lại gửi bên nhà ông thông gia à. nhà ông thông gia ông có điều kiện và ông có cái cái trí mà ờ, thích là trưng bày những cái cái ừ, thể thao đồ bóng đá thể dạ. thao lưu niệm thế là gửi hết này sang ông thế hồi mà, mà bác ừ, trung còn đá bóng thì bác đeo số mấy ạ có hồi ở đường sắt thì có lúc, thì đeo đầu tiên thì đeo 18 rồi sau thì đeo số 9 toàn số đẹp không đấy, đấy, đấy là vị trí điếu làm sao mà mà không trở thành một huấn luyện viên giỏi được đấy. đúng không ngày xưa mỗi lần mà bác trai đi thi đấu hoặc là à, đi tập cho đội tuyển á thì à, bác có lần nào bác đi theo không có nếu có sân đằng đẩy bác không ra dạ nhưng mà nuôi thôi dạ. không mình ăn rồi tức là cả nhà vừa rồi đã được thưởng thức món miến rất là ngon miến gà rất là ngon à, của công sức thì là của tập thể người đi chợ và người chế biến Đấy, rất là trọn vẹn trước khi bật mí một cái này tức là lúc đi chợ ấy thì bác Trung bác ấy có nói nhỏ với anh muốn dành cái điều gì bất ngờ đối với cho bác gái đến lúc này thì tôi cũng không giấu bí mật nữa ờ, đã rất là lâu rồi tức là cái chắc là viết thư thì cách đây khoảng độ ba bốn chục năm rồi thì bây giờ là là viết thư lại trở thành đặc hậu bây giờ có điện thoại chỉ cần phốn một cái là ở nhà nghe được ngay thế thì ờ, bây giờ mình cũng quay lại cái thời kỳ đó thì tôi cũng viết một lá thư cho vợ và cho các con Eo ơi hôm nay bác làm con nghĩ là chắc bác gái bất ngờ lắm luôn á Thế nhưng mà cái viết bây giờ nó cũng khác trước tức là bây giờ già yếu tay nó cũng vừa run cái nét nó cũng run nó không được đẹp như trước nữa đấy. nhưng mà cảm xúc thì chắc cũng cảm, cảm xúc thì vẫn, vẫn như đấy như và vâng. như trước rồi ạ vẫn Đúng y nguyên ạ và vâng. vâng. rồi đấy, có một ờ, bó hoa đấy, và bức thư để tặng em đấy, cảm đấy là nhớ lại những cái năm xưa kia đã từng viết thư cho em và bây giờ anh lại viết thư cho em đẹp bó hoa này là mua khi nào vậy bác ờ, cái này bác đã chuẩn bị từ trước rồi và bác vừa mới ra ngoài cách đây ít phút thôi dạ, em thân yêu từ khi có điện thoại nên anh cũng không viết thư gửi cho em con các cháu nữa nhưng đặc biệt hôm nay anh viết thư cho em vợ chồng chúng mình cũng đã lớn tuổi có cháu nội mong sao các con các cháu khôn lớn trưởng thành học giỏi để ông bà được yên tâm anh cũng mong cầu chúc cho em cùng toàn thể gia đình mình khỏe vui gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống anh lúc nào cũng nhớ và yêu em mai đức trung cảm xúc của bác bây giờ như thế nào <laughs> bác rất là cảm động không nói nữa trong lòng mình nó có xốn sang giống như là khi mà ngày đầu tiên mình nhận được thư của người yêu <laughs> <laughs> những cái dòng chữ này nó cũng gói ghém tất cả cái tình cảm của bác Trung yeah. Dạ. đối với gia đình đối với bác cũng như là các con các cháu rồi rất là cảm ơn rất là may mắn được bác trai đi cùng đến thời phút này rất là may mắn à, rất là cảm ơn em <laughs> thương quá à con cảm nhận được tình cảm của hai bác dành cho nhau ngày hôm nay nó cũng nguyên vẹn giống như là ngày đầu vậy đó